Hello, xin chào tất cả mọi người và lại là mình Phong Cận TV đây Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Minecraft Nhưng không phải là Minecraft bình thường mà là Minecraft ngày tận thế Có nghĩa là cứ mỗi một phút thì sẽ có một tai họa ngẫu nhiên xảy ra trong lúc bọn mình đang sinh tồn để phá đảo game Ví dụ như là bị bơm nổ chẳng hạn hay là bị thiên thạch rơi hoặc là bị độc vân vân và có rất là nhiều những tai họa khác sẽ xảy ra nhưng chơi một mình thì rất là chán nên video này mình sẽ chơi cùng với siro Kamui và sammy nha và các bạn hãy cùng đoán xem liệu bọn mình có vượt qua được thử thách này hay không nha và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình để có thể đón xem những video mới nha cảm ơn các bạn còn bây giờ thì bắt đầu vào video thế nào let's go rồi ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với minecraft ngày tận thế nha các bạn nha và bây giờ mình sẽ cho bạn thấy minecraft ngày tận thế có nghĩa là như thế nào nào đây Ôi, mình sẽ gọi là à. phong ơi, một cái lệnh tôi phải bảo vệ tôi Ôi! đó mấy bạn thấy gì không vừa rồi chính là minecraft ngày tận thế đó đó mấy bạn có nghĩa là sao có nghĩa là cứ mỗi một phút quá thì chúng ta sẽ gặp một cái sự kiện gì đó ở trong minecraft và nhiệm vụ chúng ta là phải sinh tồn trong cái thế giới tận thế này ok bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hồi nào let's go Trời ủa mà sao sao nãy quýnh tôi sao ông làm tôi nổ banh xác tôi đứng được không ông bảo tôi bảo là ông bảo về tôi đi mà sao ông bảo về tôi mà tôi banh xác nè cái đó là do bà do do bà cái đó là do bà chạy lại gần tôi ui thạch rơi đi thạch rơi chạy chạy chạy oh my god rồi xong em chết queo rồi ờ. oh no thì thạch rơi nhiều quá em không kịp chạy xuống nước luôn anh ơi à. oh no thì thạch rơi nhiều quá em không kịp chạy xuống nước luôn anh ơi à. À. em mới vừa bị chết ngay dũng nước luôn mọi người ạ à. Cây thật sự Thôi bây, bây giờ bây giờ như này bây giờ như này Kiếm sắt xong kiếm cho mình một số nước Ui, nó đất đồi cho mình, nó đất đồi cho mình Tôi gì vậy? Đi đạp rơi đất đồi, mọi người đi vòng vòng, mọi người kiếm, mọi người kiếm Em em có cái mũ kim cương rồi đây Ok, bây giờ mình phải đi đào gỗ để đi mai lấy đồ các bạn ơi Ây, thiệt luôn á, đúng là Minecraft ngày tận thế chưa gì vô Cái là chết queo mấy chục lần luôn Ui, trời ơi Queo à Ui, kỳ vậy bỏ cung rồi xong ai không đi chậm trời ơi trời em thì uh, em đang bị hiệu ứng là bay bay bay lên trời mọi người ạ à. trời ơi ô superman nó không ơi nó không ơi đừng chết tôi đừng chết tôi đừng chết ôi trời ơi em đang bay cao mọi người ơi mà hiện tại em chưa xuống dưới <laughs> được ai cứu em với à trời ơi à? em có nước chưa em bay giờ em làm gì có nước trong người mà bay ui thiên thạch rơi ui rồi rồi xong rồi xong rồi rồi rồi thiên thạch rơi chứ phải là tôi rơi đâu trời ơi bây giờ mình nghĩ rằng là để có thể giết được con rồng à, trong cái à, thế giới gọi là tận thế như thế này cái bộ hơi mệt đó bạn ơi khó lắm trời ơi giết rồng thôi à, tôi tự sinh tồn ấy chứ giết rồng sao giết được giết rồng dễ mà ừ. quan trọng là ừ, cái giai đoạn rồi là đi tìm xuống chỗ rồng thôi vậy về Despawn vậy ôi dịch chuyển ngẫu nhiên trời ơi tôi bị dịch chuyển đi đâu vậy ôi tôi phải đổi vị trí ai vậy Ủa gì vậy? Sao tôi bằng châu cũ vậy? Hai dạ, dạ. người người chính mình đó. Sao tôi đổi chính mình vậy? Ủa, Ủa mọi người mọi người mọi người mọi người. Có đồ mà. Mọi người mọi người, đào than ở trong đây là nó sẽ ra random đồ cho mình nha. Gì? Đào than, đào đào than. Ui em em đào than được quá trời đồ xịn luôn nè. Wow. Đâu đâu đâu đâu than đâu. Than ở đâu ông tự đi mà kiếm hỏi tôi. Em đang bị một cái hiệu ứng. Em không tôi kiếm được có kiếm cương gì ơi, vậy? Sao anh đào than anh kiếm mà được vật phẩm là than vậy? Gì vậy? anh tranh xui đấy, tôi tranh xui. À, vậy mua thiên thạch nổ mấy cục than nó mới ra ai tầm chứ không phải là thiên thạch rớt có ai tầm. À, trời ơi, ờ, cục rớt rồi đúng rồi đúng rồi mày cục than ở rớt đây nè Trời ui kim cương kim cương kim cương em kiếm được 5 kim cương trời xịn xịn xịn em sẽ làm cho em uh, một cái cây uh, rìu kim cương đi ủa khoan từ tại sao mình lại không no no no no no một người chơi dạ. sẽ bị nổ bất kỳ rồi xin đồ bị nổ rồi tạm biệt baby sa nhé ôi chỗ tôi chết đâu vậy mọi người ai biết sao chỗ nào cũng giống nhau này mọi người ui trời ơi ai biết ui cái gì vậy ai biết Ủa cái gì vậy? Ôi mọi người ơi, ở trong đây khi mà chúng ta giết động vật là chúng ta sẽ bị hiệu ứng nha. Giết động vật là sẽ bị hiệu ứng á. Ồ, ở đây là hiệu ứng hồi máu nè. Hình như là một hình như là một người đào là cả cả cả cả cả đám đường ấy. Mọi người tạm thời bình tĩnh, đừng giết động vật sớm quá không thôi tí nữa nó ra hiệu ứng xấu là chết cả tim á. Trời ơi trời sao mọi người có hiệu ứng? Okay. Tôi bị rút. À, này. Gì vậy? bây bây bây giờ để an toàn thì anh thiết nghĩ là chúng ta nên đào xuống dưới đi không để chúng ta tránh mưa thiên thạch em thì hiện tại giờ em đang bị hiệu ứng nhức đầu anh ơi em nhức đầu quá anh đang chơi chiến thuật anh đào tiếp xuống đó này ui nè đồ rít wow được cái khối nè đồ rít nè mình sẽ chế cho mình bộ giáp nè đồ rít mọi người ơi Tao ơi, nó rơi quá mạnh xuống đất Còn nữa, khổ làm anh cái gì trời Núi lửa sẽ phun trào ở hai người chơi bất kỳ à Hả gì vậy? Dạ tại một chỗ người chơi ở đó sẽ có một kiểu lava á xuống nước xuống nước xuống nước xuống nước xuống nước ok trời ơi mọi người mọi người kiếm được đồ gì xịn chưa em kiếm được quá trời đồ xịn này nè nào là gì kiếm kim cương nè rồi giáp kim cương thèm một tất quá chị ơi rồi xong rồi xong đã nghèo rồi mà còn nấu banh chành là ai chơi ui ui có có có người chết ở đây có người chết ở đây đừng đừng ở đây là đủ ơ đâu có bên nè thì ra đồ của mình Ủa trời ơi thương này dụ đừng đừng đừng đừng có tôi đừng đừng đừng đừng đừng à, may quá trời ơi may mà mình có di chuyển à mình không di chuyển là quả đó mình chết rồi ôi từ nãy giờ em vẫn đang tích cực đi đào à, khoáng sản để gọi là chế tạo đồ mọi người à em sẽ là người giết đồng đầu tiên em cái giường rồi làm gì không ở giường giường giường giường giữ ở đây phong cũng kiếm được mấy cái giường nè đây tôi có hai cái giường tôi bỏ cái rương cái chắc nè ờ vậy là trong đây là chơi solo giết rồng chứ không là chơi anh em tình thương mến thương à ờ anh em tình thương mến thương chứ solo giết giết rồng làm gì trời u hai quả táo vàng enchant ủa là sao tôi có mấy cái uh, ờ, TNT đó mọi người quẩy đấy mọi người oh, ờ, ờ, chim có cái hồi sinh <laughs> Ôi chị ơi em có ba cái luôn rồi chị Dạ Em kiếm được ba cái luôn rồi nè Trời tao đã đầu gỗ sướng ghê rồi kim cương đúng là Ok rồi. cái cây kiếm này của mình hiện tại là nó có gây cháy nè Mình sử dụng cây kiếm này để mình giết mấy con cừu mình kiếm thịt ăn coi Hello Hello heo Ai vậy ai vậy Siro nữa Anh Anh bé <laughs> Siro bị nổ nãy giờ mấy lần à? Siro cay cay Bây giờ tàn tin tin nó tàn nó nó hiện bên chỗ mình không à Ủa rồi anh chết chỗ nào vậy đâu cái món nào nó cũng hết chứ mà cái món nào nó cũng còn lại trừ trừ cái quỳnh ủa bây giờ anh xuống dưới địa ngục để anh uh, lấy mắt n hả ừ rồi bật lửa cái nào đâu đi vô nào let's go hội chị em cứ ở trên đó kiếm đồ trời cái gì đó ôi ôi ôi này là cái sao à ok bây giờ em sẽ mang cái cánh vô đem bay qua bên kia rô cần cánh không bên kia bên kia no no no no no no no no no no no no no no no no no no May quá bạn ơi TNT vừa mới nổ kế bên mờ, kế bên người mình là mình bị rơi xuống mình có cái cánh thì mình bay qua đây luôn. Trời không thôi là mình chết rồi, phải nồi thật. Bên đây Phong ơi, bên đây Phong ơi, bên đây Phong ơi, Phong rồi, Phong rồi. Hả? Em bị rơi xuống dưới rồi, anh đâu? Anh ở trên đây nè, bây giờ anh tìm được cái uh, ba, này nè Ui, may quá cái cái cái thiên thạch nó không rơi nhiều nhỉ. Ôi trời, em cứ tưởng là mình xuống dưới địa ngục là mình có thể né được mấy cái uh, ngày tận thế chứ ai về đâu vẫn bị. Ôi khổ thiệt. Ôi biết sao bây giờ mà muốn né được mấy cái kia tiên ti cái thứ đồ á phải phun giáp bảo vệ vào. Không, em phun giáp bảo vệ nè, cho nên nãy nổi đâu chết đâu, em chỉ bị gọi là Không, em phun giáp bảo vệ nè, cho nên nãy nổi đâu chết đâu, em chỉ bị gọi là bị Tại sao dịch trình nó sao? Trời ơi. Ủa, rơi hả? Được không? Sam đâu? Ông ơi, anh anh biết đường đi của cái ờ, Payson đúng không? Nhưng mà giờ Sam nó ngồi đó với em rồi, giờ anh biết chỉ em đi chuyện <laughs> gì. Ông ơi, tôi đây nè, chị có đổ lộn nữa kìa, tôi nhiên đang rồi không có rồi. Hello Sam. Trời ơi, gặp Sam rồi. Đây đây đây Sam Sam lại đi Cho cái gậy đi, cho cái kia đi, cho cái cái cái hội sinh đi cho chắc. Gì vậy? Gì vậy? Thạch ơi, thạch ơi. Không sao không sao sao cảm giác tội cao mui thế à cao mui ngồi trên hướng không có mà không sao không sao chống chọi được nè sao có cái hộ sinh không cho tôi Đây, cho Ở ờ, cái ok giờ mình vô trong cái gì ta vô trong cái lâu đài địa ngục nè bạn ơi lâu đài địa ngục của mấy con heo vô lấy đồ mới được thôi tim đi Dạ tạm biệt các bạn mày quá mình có phun bộ giáp cho nên không sao Bây giờ tôi chưa bị nổ phát nào luôn á Bây giờ muốn đào vàng với mấy con bích linh đó là em phải đi tìm mấy cái chỗ nó giấu vàng em lấy vàng ra Đây vàng đây em kiếm được vàng rồi đây vàng mà, vàng ở đâu vàng ở đâu Mấy khối vàng luôn anh ơi mấy khối vàng luôn không phải một khối nữa anh em ơi Em em em thấy mấy con heo nè để em qua em đổi đồ đó Trời thiên thạch rơi đó hả Trời ơi thoải <laughs> mái <laughs> cà mui đây cậu đây nè đổi đồ nè đổi đồ được rồi tôi chưa đổi đồ mấy con heo đấy hơi không biết không biết nè sam sam cầm mấy cục vàng sam lại sam chọi cho mấy con heo á mấy con heo nó coi xong rồi nó, nó à. trả đồ cho sam rồi ok bạn ơi và sau gọi là gần gọi là hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng mình với siro tất cả mọi người cũng đã kiếm được một uh, một ít gọi là mắt ender nè khoảng 13 cái 13 cái đủ không ta hình như 12 cái đủ đúng không Phong ơi cho tôi cái hồi sinh đi tôi mất cái hồi sinh rồi Phong ờ, còn không? có một cái à Ok rồi bây giờ nè Siro Anh là người chuyên gia đi giết rồng Hãy cầm lấy ngọc Ender Ờ, gì ờ, mắt Ender và đi uh, ờ, giết đồng đi anh. Đi. Cà muối qua đây em cho đồ nè muối. Qua đây qua đây. Ơi. Cà muối nghèo nàn quá. Nè, dám nè. Khá xa nha, cái stronghold ở khá xa nha. Có nhiều đó đồ à. Đây đây cho chị thêm hai quả táo vàng nữa là coi như là gọi là gọi là nhiều lắm rồi đó, không còn nhiều hơn đâu. Hết nghĩa tình rồi đúng không? Hết nghĩa tình luôn. Hết tình nghĩa rồi đúng rồi. Ôi trời ơi, đen đi và gặp thiên thạch. Má ơi, chết tôi rồi. Xuống đất, xuống đất, xuống đất, xuống đất, xuống đất, xuống đất không đọc. đất xuống nước em chui xuống nước kịp mày quá em chui nước kịp ui no no em lừa chị luôn chị ở nước nè đó là xuống nước á thì để nó giảm thiểu cái đam thôi mọi người vẫn phải đào xuống đất à không ok thôi được rồi bây giờ mình đi tiếp đi mày quá em may mà em còn táo vàng không thôi phải em chết rồi ok cuối cùng cũng đến nơi rồi chỗ này phải không luôn ai có sản không ai có sản không đây đây em có sản đây đây sản sản xịn sản kim cương nhá coi chừng hết hơi nha coi chừng hết hơi chết nha cà mui trắng tay cơ muốn có gì hết đời có kiếm như nữa Oh no, tôi bị ngạt thở à. Cố lên nha mọi người, tôi luôn ủng hộ mọi người Cố lên xong hô rồi, tôi xong hô, tôi xong hô Trời ơi, người nào đâu vậy Đây, đây, em đây, em đây, em đây Rồi, rồi, ok, em xuống rồi nè Dạ, ok, mọi người xuống, mọi người ơi À, thấy cái cổng rồi mọi người Thấy cái cổng rồi, thấy cái cổng rồi, thấy cái cổng rồi ờ, đi qua chỗ rồi, đi qua chỗ rồi, đi qua chỗ rồi dạ. Tôi, tôi thấy cái cổng thấy cái cổng thấy cái rồi Ok, rồi, chúng ta cùng nhau qua nào Trời ơi Camui đâu, Camui đâu Camui đâu rồi Nè, Camui Thằng vào đi không bơm nó ra giờ Nè nè cho ca mui bộ giáp nè Đó là mấy mui Đặt nha Thank you thank you thank you Ok Ủa, cái gì đổi vị trí let's go coi chừng con rồng nó nhào vô tấn công nha nhảy chạy chạy chạy lên trên nhanh lên ok rồi cuối cùng cũng đến được chỗ giết rồng rồi con rồng kỳ này mày chết mày tao tao mệt mày lắm luôn á tao thề con rồng kìa con rồng kìa đây mấy bạn coi dream nè mấy bạn coi dream đây mình sẽ đặt giường sẽ đùm em chạy. dạy phải phá hủy mấy cái hôi máu của nó đã không cần không cần tôi nghe

ủa khoan đưa em một tổ chân sinh đưa em một tổ chân sinh nhanh nhanh lên em giết rồng trời ơi Ghê giết được con rồng là win mấy ông không giết tôi giết để tôi con rồng đứng lại đang bay vào đất lại ai da đứng con rồng quýnh phát nữa mau ơi thôi mình đứng mình chờ con rồng luôn tôi không ra ngoài tôi đứng gì đó này mà đứng chờ con rồng luôn tao đứng tao chờ mày luôn đà rồng tao không tao không thèm đi ra ngoài tao đứng tao chờ mày luôn nè à. pha này nó mà vô là nó chết chắc vô đi mày nó làm gì vậy à chị có cũng tên nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô kìa nó vô kìa giết giết ôi sao hay quá hay quá yes hay quá hay quá yes ok bạn ơi yes vậy là cuối cùng thì bọn mình bao nhiêu thời gian thì bọn mình cũng đã giết được con rồng trong cái thế giới cái thế giới mất chạy này đâu thế tận thế tận thế tận thế cái này là thế giới mất ờ. chạy coi chứ thế giới tận thế gì chị nó chơi mất chạy vậy sợ không có chạy ok bạn ơi vậy là coi như bọn mình đã giành được chiến thắng dưới được con rồng này nha ok hết thử thách kết thúc video tại đây bye bye không chơi nữa dẹp kết thúc tại đây bye bye